tôi đi không quay về dù rằng tình nghĩa hơn bao nhiêu năm ta phải kể xin cảm ơn nghèo khó xin cảm ơn đồng tiền để tôi biết ai sẽ đứng yên ai bỏ chạy người anh em khi xưa khoe khoang xin giàu sang nhưng hôm nay sống trong cạnh cửa hàng tiền có thể cho ta bay cao bay thật xa thì đồng tiền cũng lần vơi cũng cạn tình cạn nghĩa nhìn sao là ngôi sao toàn kiếm gươm sao người nói thương ta nhưng trong thâm tâm yêu và ma luật pháp vô biên đôi khi không qua nỗi đông tiền lúc chia ly trần gian chẳng mang được gì cả